Thưa quý vị và các bạn, sau đây sẽ là phần nhận định soi kèo giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Lào diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2023 trong khuôn khổ vòng bảng SEA Games 32. U22 Việt Nam đến với SEA Games 32 trong vai trò là nhà đương kim vô địch, nhưng sức mạnh đoàn quân của huấn luyện viên Philip Chosier bị hoài nghi. Ngoài kết quả mờ nhạt, chỉ có một trận thắng và 5 trận thua. Ở các trận đấu tập và giao hữu quốc tế Chất lượng nhân sự cũng là vấn đề đáng lo ngại khi mà các cầu thủ thiếu kinh nghiệm thực chiến và đa phần ít cơ hội thi đấu dưới màu áo câu lạc bộ. U22 Việt Nam cũng không có một thủ lĩnh đúng nghĩa khi toàn bộ các chân sút đều không thể hiện được vai trò nổi bật trong đội hình. Huấn luyện viên Philippe Chaussier tuyên bố đầy tự tin về mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng ngay khi vừa đặt chân tới Campuchia và kỳ vọng các học trò sẽ cải thiện được chất lượng lối chơi dưới áp lực của một giải đấu chính thức. Dù vậy thì kết quả nào mà U22 Việt Nam giành được còn là dấu hỏi và nếu nhìn từ màn trình diễn ở 6 trận đấu vừa qua sẽ không dễ dàng cho thầy trò nhà cầm quân người Pháp trong hành trình đi đến SEA Games 32. Ở trong gia quân, U22 Việt Nam phải đối đầu với U22 Lào và đây sẽ là cơ hội để có được chiến thắng đầu tiên kể từ khi huấn luyện viên Philippe Chausseur tiếp quản vị trí của người tiền nhiệm Park Hang-seo. Đội bóng đất nước triệu voi cho dù tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ song vẫn bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với U22 Việt Nam. Ngoài chất lượng về công tác đào tạo trẻ quan đến bóng đá, U22 Lào cũng không hề để lại nhiều dấu ấn ở đấu trường khu vực ở các giải gần đây. Về đội hình dự kiến của U22 Việt Nam và U22 Lào, huấn luyện viên Philippe Chosier đã đưa ra nhiều thử nghiệm nhân sự trong lúc các trận đấu tập và giao hữu trước thềm SEA Games 32. Dù vậy, có thể nhận thấy được là bộ khung của U22 Việt Nam sẽ gồm các trụ cột đã chơi nổi bật như là Văn Chuẩn, Tuấn Tài, Tiến Long, Văn Khang, Văn Đô và quốc Việt ở trong sơ đồ chiến thuật là 343. Với sơ đồ 343, dự kiến đội hình của U22 Việt Nam như sau. Các cầu thủ Văn Chuẩn, Tuấn Tài, Tiến Long, Duy Cương, Văn Khang, Văn Đô, Văn Trường, Văn Cường, Quốc Việt, Văn Tùng và Vĩ Hào. Bên phía U22 Lào, huấn luyện viên Michael Wells đặt niềm tin rất lớn vào ba cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài được trao cơ hội thi đấu tại SEA Games 32, gồm các cầu thủ chạy cánh là Theo Klein, tiền vệ Roman Angot và tiền đạo Victor Ngovi Nasak, kết hợp với các trụ cột như là Pantavong, Kochalan, Bụt Không. U22 Lào kỳ vọng sẽ chơi chắc chắn hơn tại SEA Games 32 lần này. Về đội hình dự kiến, sơ đồ 442, các cầu thủ phôn, Seamphon, Portavong, Somsainit, Kitna Longlop, Theo Kalin, Thao Komphon, Angot, Bunkong, savat, Victor và vong. Với những gương mặt đáng chú ý của hai đội, tuyển Việt Nam Cầu thủ Khuất Văn Khang là thủ quân đội tuyển U20 nhận được sự tin tưởng rất lớn của luyện viên Philippe Chaussier và là cầu thủ giàu kinh nghiệm thực chiến nhất tại U2 Việt Nam. U2 Lào, cầu thủ Bunfachan Bunkhong. Đây là cầu thủ đá khá đa năng, có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công và là thủ lĩnh của U22 Lào tại SEA Games 32 lần này về đối đầu và phong độ của U22 Việt Nam và U22 Lào. U22 Việt Nam chưa từng đối đầu với U22 Lào ở một giải đấu chính thức. Dù vậy thì đây là một đối thủ rất quen thuộc khi mà hai nền bóng đá vẫn thường xuyên gặp nhau ở các giải trẻ cũng như tại các kỳ AFF e Cup và SEA Games. U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U22 Lào. Thống kê về chuyên môn của U22 Việt Nam đều là từ năm 2022 trở về trước chủ yếu là từ giải vô địch Đông Nam Á và giao hữu quốc tế. Năm trận gần nhất, U22 Việt Nam thắng 4 trận, hòa 1 trận, ghi được 11 bàn và không để thủng lưới bàn nào. U22 Lào đã từng vào tứ bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2022 và đây là thành tích đáng chú ý nhất ở những năm gần đây. Thống kê năm trận gần nhất thì U22 Lào thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, ghi được 7 bàn và để thủng lưới là 6 bàn. Về tỷ lệ kèo 90 phút, U22 Việt Nam 0, U22 Lào 3. U22 Việt Nam được các chuyên gia đánh giá rất cao, nhưng ở trận gia quân rất khó để thầy trò huấn luyện viên Chelsea có được một chiến thắng với một cách cách biệt khá lớn. Ngoài ra thì với đội hình có sự bổ sung ngoại lực, U22 Lào cũng sẽ không dễ bị đánh bại. U22 Việt Nam có thể giành chiến thắng nhưng cách biệt là không quá hai bàn với tỷ lệ tài xỉu và tổng số bàn thắng. Qua những trận đấu gần đây, hàng thủ U22 Việt Nam đã bộc lộ nhiều lỗ hỏng và sai sót cá nhân, cho nên có nguy cơ thủng lưới ở trận gặp U22 Lào. Ngoài ra, với sự ưa thích lối chơi tấn công của huấn luyện viên của hai đội, trận đấu được dự báo là sẽ có nhiều bàn thắng được ghi và có thể sẽ chạm mốc là 4 bàn như là nhận định của các chuyên gia. Nhận định về kèo châu Á tuyển U2 Việt Nam đang thu hút được sự quan tâm lớn không chỉ từ truyền thông trong nước mà còn cả Đông Nam Á nữa. Tân huấn luyện viên trưởng Chosir và đội tuyển của mình sẽ bước vào hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng giành được tại SEA Games 31 vừa qua ở sân nhà. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ đang gặp khó khăn khi không thể mang lại niềm tin cho người hâm mộ sau những trận đấu tại các giải giao hữu vừa qua. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Chelsea còn phải đối mặt với nhiều thách thức khác như là lối chơi, cũng như là sự lựa chọn ra đội hình chính thức. Hiện tại chưa có cầu thủ nào được chắc suất đá chính trừ vị trí thủ môn. Để chuẩn bị tốt cho giải đấu, U2 Việt Nam đã sớm đến Campuchia để làm quen với điều kiện sân tập cũng như là khí hậu ở đây. Dự kiến hôm nay ngày 29 tháng 4, huấn luyện viên Chausseur sẽ công bố danh sách chính thức của 20 cầu thủ tham dự ngày hội lớn nhất Đông Nam Á diễn ra vào hè này. Ở bên kia chiến tuyến, U2 Lào không được đánh giá cao tại SEA Games 2023 năm nay khi phải đối đầu với U22 Việt Nam. U22 Thái Lan, U22 Malaysia ở trong bảng đấu được coi là tử thần với U22 Lào. Tuy nhiên, huấn luyện viên Michael Rest đang tỏ ra hết sức tự tin và không ngại bất kỳ một đối thủ nào. Sự tự tin là đáng khen, nhưng có vẻ U22 Lào nhiều khả năng cũng sẽ không thể hiện được khá nhiều ở giải đấu năm nay. Đội hình của U22 Lào có những cầu thủ đáng chú ý như là Theo clean, cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Omaha Mavericks của Mỹ. Roman Angot, tiền vệ sinh năm 2001 của câu lạc bộ Ballinger SC thuộc hạng 4 của Đức và Victor Ngovinasek, cầu thủ tấn công của câu lạc bộ Monticao ở giải hạng 4 của Pháp. Trước khi tham dự SEA Games lần thứ 32, đội tuyển U22 Lào đã có chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần ở đất nước Trung Đông là Ả Rập Saudi. Huấn luyện viên Wells hy vọng đội nhà sẽ có thể đạt được kết quả tốt ở giải đấu năm nay. Nhìn chung, mặc dù còn nhiều thứ chưa thể gắn kết ngay được, nhưng U22 Việt Nam rõ ràng là đang tỏ ra vượt trội hơn U22 Lào rất nhiều. U22 Việt Nam cùng với U22 Thái Lan là hai ứng cử viên số 1 cho tấm huy chương vàng của SEA Games năm nay. Cho nên không bất ngờ nếu như họ dắt tay nhau đi tiếp. Còn ở kèo châu Á thì với mức chấp trận đấu đang là 2.5 bàn cho đội tuyển U22 Việt Nam, cho nên cũng không có gì bất ngờ. Vì vậy, theo các chuyên gia, đội tuyển con cưng của chúng ta sẽ có khởi đầu thuận lợi và sẽ có chiến thắng tương bừng ngày ra quân trước U22 Lào. Nên chọn U22 Việt Nam, tỷ lệ là 2.5. Về kèo châu Âu, cũng không có gì bất ngờ khi mà nhà cái châu Âu đánh giá cao đội tuyển U22 Việt Nam cao hơn đội tuyển U22 Lào rất nhiều ở trận đấu thứ hai bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 lần này. Điều này là dễ hiểu bởi vì U22 Việt Nam là ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng SEA Games và hứa hẹn sẽ vượt qua vòng bảng toàn lợi. Điểm ăn tiền cửa U22 Việt Nam đã nói lên điều đó với chỉ vẻn vẹn là 1.04, trong khi tỷ lệ ăn cửa đội tuyển U22 Lào thì lên tới là 18.00 và cửa hòa đang là 9.70. Rõ ràng một chiến thắng cho đội bóng con cưng của chúng ta không phải là không bàn cãi. Vì thế mà lựa chọn U22 Việt Nam chiến thắng ở kèo châu lần này là điều gần như chắc chắn. Trong khi đó, Mức kèo hiệp 1 vẫn đánh giá đội tuyển U22 Việt Nam của chúng tôi trong việc giành chiến thắng và rất cao với chỉ là 1,32 tỷ lệ ăn tiền. Kèo hòa hiệp 1 đang là 3.50 và đội cửa khách U22 Lào lên tới là 12.00. Dù sao thì ở mọi cấp độ, Lào vẫn không thể so sánh được với Việt Nam ở môn thể thao vua này. Nhìn chung, U22 Việt Nam sẽ áp đảo hoàn toàn U22 Lào trong suốt thời gian chính thức của trận đấu sắp tới. Thế nên